làm thế tại sao họ lại đối xử với thằng đấy như vậy nhìn nó làm mình nhớ lại hồi còn nhỏ quá cháu qua muộn quá một ít tiền mà cháu mấy ngày đi mấy ngày nay rồi chúng cháu không có đồ ăn gì cả khi nào mẹ cháu về sẽ trả lại cho bác mai rồi tính từ bác có nói gì ạ tao nói là để ngày mai rồi tính khi nào mẹ tao bạn chưa về thì tao tính mẹ tao đã bảo mai rồi mà điếc hay ngu vậy hả Anh con kim về Hoa lan kìa chỗ đây Có sổ nợ chị Hồng kìa mấy em ờ, lấy đại đi mỗi đứa lấy một củ em xin cho chị hồng cho cho lấy cho anh nha Như thôi em Mẹ ơi, tụi nó ăn cắp khoai của con Trời ơi, chị Hồng ơi Cái mượn mà, cái đâu có ăn cắp Em đã ghi giấy với chị rồi Đi đâu với tao ngay Đi mày à. Đi vô đây Mày gì à. Mày cái gì Mày cái Hả? Hả? Chị im đi, chị bên phê đó hả? Mẹ cứ để con Để con cho nó bài học Mày nghe không? kiên ơi anh có sao không kiên có đứa nào lại coi coi nó chết chưa vậy để con tính chết mày rồi sao mày đánh nó nặng tay quá vậy cái thằng mỹ lai ngu gốc đánh dần những khoai lang của mày đặt giết lách coi như tao bố thế cho mày hai củ khoai dạ, cảm ơn chị chuẩn bị thôi được rồi ờ, đừng nhắn không chị không em không nhận đâu anh sao anh không sao hết chờ anh vài phút rồi mình sẽ đi khỏi nơi đây nếu rời khỏi đây thì mình sẽ đi đâu mình sẽ đi tới nhà chị Loan anh có chắc là anh còn có đi, anh còn đi bộ được không được tôi hết cách rồi cho chết tao cũng không chết ở đây chờ anh vài phút rồi mình đi khỏi nơi đây em giữ bé ti đi mình đi thôi có biết đường tới nhà chị Loan không vậy? Dĩ nhiên rồi Ra tới quốc lộ 1 th Thẳng miết tới chợ là tới nhà chị Loan Ủa? Có phải nhà cũ của mình không? Bây giờ là nhà của người ta rồi Mày đừng nói như thế trước mặt chị ấy Cái chị buồn Nhà nó còn bao xa nữa vậy? Tao không biết Chắc chừng 5-26 cây số nữa <coughs> Mệt lắm rồi á Đi không nổi nữa đâu khát nước nữa cứ đi đi khi nào mình tới nơi mình sẽ uống mình không thể ngừng bây giờ được khát nước mà mệt luôn ờ, đáng rồi mấy đứa mỹ lai mỹ lai là gì vậy ba mỹ lai là mấy đứa phải giống từ chế độ cũ con à rồi à, nếu mình không tránh xe nó ra thì mình có thể coi là kẻ thù của nhân dân tội nghiệp chúng nó quá ừ, tội nghiệp cái gì rồi gia đình nó ăn uh, ăn tiền của người dân uh, bây giờ bị quả báo là phải thôi đi thôi con dạ mày có cấm mồm hay không tao đâu có mất nợ gì mà mày báo tao còn mày cũng chết hả còn mày cũng thế hả mày cũng chết hả tao giúp mày một tay mình tới nhà chị Loan rồi chị Loan ơi chị Loan mở cửa cho em đi chị Loan ơi chị Loan ơi sao chúng em tới được đây tại sao chúng mày lại tới đây con không biết, con nít mà đi lang thang nó có chuyện gì xảy ra rồi Vào nhà ngay tôi còn nói chuyện với bà Mấy đứa còn nhớ cửa đằng sau không? Chờ chị một xíu nha Chờ chị Mình đi thôi mấy em Sao đâu? Sắp có đồ ăn rồi Ủa thầy không? Ê, sắp có đồ ăn không? thiệt thiệt thiệt đâu sao có đồ ăn không thiệt ừ, đi thôi đi thôi đi thôi Rồi, đi luôn Chuyện gì đã xảy ra với các em? Mẹ đâu? Bà ấy ổn chứ? Mẹ mẹ tụi em không thấy về không biết chuyện gì, gì xảy ra với mẹ nữa các em đói không vô nhà đi đói lắm rồi vô nhà với chị dạ. lên mấy em vô vô vào đây dạ chắc các em đã đói lắm rồi để chị kiếm gì cho các em ăn nha dạ ngồi đi dạ ngồi đi Mấy đứa ổn không? Mẹ sao rồi? Mẹ tụi em mấy ngày nay không thấy về Không biết chuyện gì xảy ra với mẹ nữa Jimmy, em vẫn khỏe chứ? Dạ em khỏe Lon, con đi với tôi, tôi cần nói chuyện với bà Còn tụi mày ngồi đây, cám nhúc nhích mấy đứa chờ chị xíu dạ em còn nhớ chị muốn nói gì với các em không dạ em vẫn nhớ chị rất muốn em tới đây nhưng không thể vì đây không phải là nhà của chị mà chị cũng không có quyền gì chị nói thế nghĩa là sao em có nhớ những lá thư chị gửi cho em không Thư gì chị? Có bao giờ em nhận được nó không? Dạ không, em đâu có nhận đâu chị Chính ông Trần, ông Trần đã bỏ đi hết tất cả mà không cho chị em mình liên lạc với nhau Vậy sao chị? Ngày nào mà chị còn sống trong gia đình này là chị không được phép giúp các em Chị nói thế là sao? Ừ thôi em hiểu rồi chị, em cảm ơn chị nhiều lắm chị giúp như vậy là tốt lắm rồi để chị dắt em ra cửa lên đây đi thôi tạm biệt các em cảm ơn chị cảm ơn chị nhiều lắm chắc thằng bé đó lắm rồi thôi anh phải giúp nó vậy mình sẽ mua cái khác sự đời cũng chỉ vậy thôi Ngày mai ai biết rồi sẽ ra sao Từ nay mặc kệ trời cao Để tâm buông thả tan vào hư vô Tôi, Kiên Nguyễn Là tác giả của cuốn truyện Phân Thuận Dư Thừa Là một cuốn nhật ký của riêng tôi Và hồi ức và kỷ niệm mà tôi đã trải qua khi còn ở Việt Nam Lý do đầu tiên khiến cho tôi viết cuốn này là do hoàn toàn vì chính tôi Tôi chỉ muốn trị vết thương lòng của tôi mà thôi Lý do thứ hai Tôi viết với niềm hy vọng rằng những đứa trẻ con lai giống như tôi sẽ được xót thương và nỗi niềm bị chôn vùi của họ sẽ được hé mở. Đời cho ta hưởng vị ngọt ngào, nhưng cũng cho ta thấy những vị đắng cay chua chát. Chỉ mong không đứa trẻ nào có số phận như mình.